mùng 8 tháng 1 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình à, rất là nhiều tâm huyết này chất xám này để hàng ngày mình có thể là ngồi soi xét cầu kèo ấy mình cũng mất khá là nhiều thời gian nữa nên là các bạn ai mà đi qua video thì các bạn mà yêu quý ủng hộ mình thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều giá dạ, đặc biệt thì hôm nay ra 97 cũng nhất to thì ra 48 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều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 chúng ta đã cái cầu lô ăn thông khá là nhiều ngày rồi và ngày hôm nay đây mình sẽ tua đến cái đoạn mà hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì ngày hôm nay thì mình lại được tiếp tục chúc mừng các bạn là ngày hôm nay chúng ta đã ăn được cả cặp bạch thủ lô vip một năm năm một các bạn nhé niềm vui nhân đôi luôn đó thì bạn nào mà ngày hôm nay đã trùng máu và theo mình uh, bạch thủ lô vip 1551 thì các bạn thì cũng đã lên trên bờ rất là lâu rồi đã đang leo lên đỉnh núi rồi đó bạn nào mà ngày hôm nay và ăn được cái bạch thủ lô vip 1551 này thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu chốt số cho ngày mai này uh, hy vọng là ngày mai chúng ta cũng sẽ chiến thắng tưng bừng rực rỡ cả lô và hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề cho các bạn nhé ngày hôm nay thì cái cầu đề đã tạm ngưng rồi thì không sao chúng ta ăn được à, hai nháy bạch thủ vip thì cũng là khá là ok rồi rất là rực rỡ rồi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề hy vọng ngày mai sẽ ăn được cả lô lẫn đề nhé đó thì à, à, cái cái Zalo của mình ấy thì cũng đang vào cái cầu đỏ và cầu kèo thì dạo này đang rất là ổn định luôn nhá với những cái cầu lô ăn thông rất là nhiều ngày rồi đó à, cái cầu đỏ dạo này đã kéo rất là dài và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số về bờ ấy thì à,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 nhất còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhá sẽ may mắn với những con số trên đời của mình chào tạm biệt các bạn